Quý vị thân mến, Ngày Tuấn Hương nói các phòng Đại Chi Lai Băng Nói tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm Tuấn Hương nói khách hàng không anh Anh sinh năm 1997 Anh tiết kiệm với số tiền 15 triệu đồng một năm Nhưng rủi ro không ai ập tới anh đã ra đi vào ngày hôm qua. công ty bảo hiểm nhân thọ đã cho Việt Nam thực hiện cái trách nhiệm của mình chi trả với số tiền bảo hiểm lên tới hơn một tỷ đồng à, mặc dù anh không còn nữa tình yêu thương và trách nhiệm của anh đã để lại cho gia đình có loài em bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ Tai chi sẽ là cánh tay nối dài để chấp cánh cho những ước mơ và tương lai và ngay được sau tôi đây chính là cái lễ chi trả lát nữa chúng ta sẽ cùng ờ, cảm nhận về những cái chia sẻ của khách hàng khi đối với tất cả các đặc quyền xin được trân trọng tới thiệu có sự hiện diện của ông Nguyễn Hồng Thành phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Long Châu xin được trân trọng tới thiệu ông Nguyễn Văn Thích trưởng thôn cô cô xã xin được trân trọng tới thiệu ông Nguyễn Văn Ngự kế toán cô cô xã về phía ban giám đốc của công ty đại nam. Phụ trách tại tỉnh Bắc Ninh, xin được trân trọng giới thiệu phó chủ hiện diện của Giám đốc phát triển kinh doanh phụ trách tại tỉnh Bắc Ninh, anh Đỗ Xuân Bách. Xin được trân trọng giới thiệu Giám đốc văn phòng tổng đại lý chi lai Bắc Ninh, anh Nguyễn Bảo Lộc. Về phía đại diện cho gia đình khách hàng xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Lộc. À, xin được trân trọng giới thiệu thể hiện của trưởng phòng kinh doanh và phụ trách giải hợp đồng của gia đình khách hàng anh đang quyết định nhất Đình ngày 25 tháng 9 năm 2022 công ty bảo hiểm nhân thọ đại chi xin gửi đến quý khách lời chào trân trọng qua kết quả xem xét hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm của khách hàng Nguyễn Văn Tuấn số hợp đồng 330 5099 quyền lợi bảo hiểm được giải quyết như sau 105 triệu đã chi trả khi mắc bệnh 905 triệu quyền lợi sản phẩm chính người được bảo hiểm tử vong quyền lợi được chi trả tổng 1 tỷ 010 triệu 704.200 tiền lao động. Số tiền trên đã được chuyển theo yêu cầu của quý khách vào tài khoản ngân hàng của quý khách. Hôm nay công ty về trước chính quyền địa phương xã, đại diện ủy ban xã Long Châu và chính quyền thôn Ngô Xá cùng hòa dân cho thôn tổ chức làm lễ chi trả quyền lợi cho khách hàng Công ty chúng tôi hiểu sâu sắc rằng sự kiện tử vong của Nguyễn Văn Tuấn là mất mát đau thương rất lớn đối với người thân và gia đình. Chúng tôi xin chia buồn và mong người thân và gia đình sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Trân trọng kính chào. Đã mất mặt tổng đại lý Nguyễn Văn Học. Một phút mặc niệm bắt đầu.